Rồi xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ quay đường đoàn kết này để phải đường đoàn kết nha các bạn Đó Đó, một quán cà phê, muốn nhậu Cà phê tiếp Đây sẽ là trường mầm non Cánh Thiên Thần Và bên đây lại là quán nhậu <laughs> Đi đâu thấy quán nhậu đấy các bạn Đây là trường ờ, từ đất nè, tiểu học từ đất cơ sở 1 vòi gì đây thử ra hay là trường trung học cơ sở bình thọ đấy các bạn như đây cũng sâu quá nay sinh viên nghỉ hết rồi à, học sinh nghỉ hết rồi thấy buồn ghê ở chỗ này là sẽ có một công viên nè công cộng giờ trẻ em hay ra để chơi đó còn người trẻ thì không thấy lười <laughs> đó thì cái đường đoàn kết đó là mình chạy thẳng là nó sẽ đụng đường võ mới ngăn nha các bạn đây là cái gì ta giống trường à. <laughs> trường gì á hết rồi đó phía trước nó là đường bỏ đang ngăn rồi các bạn có gì đây thế giới máy kính nè rồi thì mình kết thúc video anh nha thì uh, tiếp tục mình sẽ quay những con đường khác nữa cho bạn xem